từ kia bước xa đi coi lời bài bài gặp chàng bao xa bờ các mong vắng anh đến anh mong đợi chờ phải đợi chờ anh ở nơi đâu coi được vui và còn nhớ đến anh báo ngày tháng ra anh mới biết ra em đã làm quên tình anh năm tháng đã trôi qua là trôi ngày quá em tình trả lời à nhảy với với mà mỹ thôi không nhảy với mỹ thôi ờ, ờ, ờ, sợ em đang ở nơi đâu có được buồn và còn nhớ đến ai bao ngày tháng rời xa anh mới biết rằng em đã quên thầy đã trôi qua là chui ngày vắng em tình yêu của em và anh giờ đây không còn cho con tim anh vẫn còn thôi anh biết là cuộc đời này sẽ không có em bên cạnh anh nói là cuộc đời này chỉ là giấc mơ mà thôi anh hát một bài tình ca nhiều người về vì sao sáng tạo chúc em được mãi em về hạnh phúc của bên người mình yêu anh biết là cuộc đời này sẽ không